New Hyundai Elantra 2022 vừa ra mắt tại thị trường Hàn Quốc, được cộng đồng khách hàng ưa chuộng, với doanh số bán ra tại nơi đây luôn nằm trong top 3.000 xe trên tháng. Hyundai Elantra 2022 tại thị trường Hàn Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ khung gầm mới có kích thước cụ thể dài 4.676mm, rộng 1.826mm và cao là 1.414mm. So với bản tiền nhiệm, thì kích thước Hyundai Elantra 2022 dài hơn 56mm, rộng hơn 25mm và thấp hơn 20mm. Elantra 2022 khi về Việt Nam sẽ có kích thước, trông to lớn hơn khi đứng cạnh các đối thủ như Honda Civic, xe Toyota Corolla hay xe Mazda 3. Trong phân khúc C, hầu hết các đối thủ đều có các đường gân kéo dài tương đồng nhau khá nhàm chán. Hyundai Elantra 2022 quyết định lại mới các chi tiết tính năng mở khóa bằng điện thoại. Hyundai Elantra 2022 sẽ được tích hợp cùng với chiếc điện thoại thông minh của bạn. Có thể kết nối dữ liệu touch, bật nổ máy từ xa, mở khóa cửa thông minh một chạm, mà chỉ cần một thao tác. Lúc này, người dùng chỉ việc kết nối chiếc điện thoại của mình với xe, sau đó sử dụng như chức năng một chiếc chìa khóa. Tính năng này rất hữu hiệu và vô cùng tiện dụng mà chỉ có dòng xe Hyundai Elantra 2022 này được trang bị. Nhìn từ sau, Elantra 2022 trông rất hiện đại với giải led trải dài hết phần đuôi xe tạo thành chữ H đẹp mắt. Thay đổi này giúp Elantra 2022 trở nên khác biệt và ăn đứt các đối thủ về độ thẩm mỹ. Bên cạnh đó, trên nắp khoang hành lý còn được tích hợp cánh gió góp phần cải thiện tính khí động học. Ngoài ra, đi kèm với cụm đèn pha LED chữ V kết hợp đèn bí đẹp mắt, cản trước sâu và rộng tạo vẻ bề thế, sang trọng. Kết hợp với đó là phần thân được dập đổi các đường gân kiểu rứt rác. Nội thất xe Hyundai Elantra 2022 rộng rãi ở điểm góc nhìn ngang được cải thiện đáng kể so với mẫu Elantra cũ với hướng 87,7 độ, tăng 11, một độ giúp cho độ quan sát được thông thoáng, cao cấp hơn. Nhờ trục cơ sở được kéo dài thêm 20mm, đạt 2720mm, khoang cabin của Hyundai Elantra 2022 đã trở nên rộng rãi hơn trước. Trong khi vô lăng có thiết kế 4 chấu ngang và cần số chữ T giống với thiết kế của hãng Audi, kết hợp với màn hình 102 inch nằm cùng trên một mặt phẳng tạo cảm giác thoải mái, thông thoáng và đẳng cấp nhất. Đặc biệt, không gian bên trong sẽ trở nên sống động hơn, kết hợp với 3 chế độ lái tùy chỉnh Eco, Normal, Sport mang lại cảm giác lái hiệu quả nhất và một điểm khá đặc biệt thu hút trên xe Elantra 2022 thế hệ mới này đó là được bổ sung hệ thống đèn viền nội thất 64 màu sắc khách hàng sẽ có cảm giác mình đang trải nghiệm một chiếc sedan hạng sang đến từ Đức. Mức tiện nghi dẫn đầu phân khúc sedan hạng C Hyundai Elantra 2022 đi kèm với màn hình 102 inch cũng sẽ tích hợp các ứng dụng trên điện thoại thông qua cổng kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto không dây tiêu chuẩn. Lần đầu tiên có trên phân khúc xe sedan hạng C, có thể hiểu hiệu lệnh bằng giọng nói, xạ không dây, hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa Bose, điều chỉnh nâng cấp loa vòng, kết nối với hệ thống viễn thông Hyundai Blue Link. Hơn nữa, đối với thế hệ mới Hyundai Elan Cha 2022, được nâng cấp bộ khung làm, giảm thiểu các tiếng ồn vọng động cơ, tiếng lất gió, tiếng cách âm của lốp vang, giúp cho người ngồi trong xe được trải nghiệm không gian tuyệt vời. Rõ nét nhất, ở phía trước với hướng mặt góc mặt đất cũng được cải thiện tầm nhìn với khoảng cách trục cơ sở là 7,8m, độ rộng quan sát cho cảm giác an toàn nhất cao của Elantra mới tiếp tục được nhấn mạnh ở phía đuôi nhờ cánh nứt gió mới, bộ cản sau thanh mảnh cùng kiểu đèn hậu hình chữ H bắt mắt. Tuy nhiên, đi kèm với các phiên bản sẽ tương ứng với bộ la răng kiểu đơn giản với kích thước mâm xe 15 inch và 17 inch phong cách như trên các bản cao hơn. Được thiết kế hoàn toàn mới và sở hữu ngoại thất mới với bộ lưới tản nhiệt 3D, được nới rộng hơn so với bản tiền nhiệm trước, đi kèm với đó là các họa tiết dập khối 3D thời thượng mà vô cùng sang trọng. Phần đèn xi nhan giờ đây được tích hợp chính trên lưới tản nhiệt, kế bên là cụm đèn pha góc cạnh, làm tăng thêm vẻ khỏe khoắn, đẳng cấp cho chiếc xe, không đụng hàng và tôn lên chất thể thao. Chế độ an toàn trên xe Hyundai Elantra 2022 được đánh giá mức tiện nghi, an toàn dẫn đầu phân khúc sedan hạng C. Bước sang thế hệ thứ 7, Hyundai Elan Cha 2022 đã có những thay đổi tích cực về mặt ngoại hình, đồng thời được bổ sung thêm hàng loạt các công nghệ giải trí và an toàn mới. Hyundai Elan Cha 2022 sẽ được trang bị và nâng cấp thêm rất nhiều những tính năng hiện đại nhất trong phân khúc, với những tính năng bị động được trang bị như sau có ghế trước sưởi và làm mát, vô lăng sưởi, hệ thống điều hòa hai vùng nhiệt độ, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử với giữ phanh auto hold, kiểm soát áp suất lốp, cóp điện thông minh ghế tài xế cũng sẽ chỉnh điện tám hướng, mở cửa không cần chìa và nút khởi động Start Stop, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, camera 360 độ cùng nhiều tiện ích khác. Xét về khoang hành khách, so với bản tiền nhiệm, không gian để chân ở hàng ghế sau của Elantra 2022 đã được tăng thêm 58mm, qua đó giúp người dùng có thể duỗi chân thoải mái hơn. Có thể nói, Elantra 2022 đang là mẫu sedan có khoang hành khách rộng rãi nhất phân khúc. Những bổ sung và thay đổi mới trên Hyundai Elantra 2022 như sau. Kích thước dài hơn 56mm, rộng hơn 25mm và thấp hơn 20mm. Chiều dài cơ sở tăng thêm 20mm. Hệ thống đèn viền nội thất 64 màu sắc. Màn hình kép 1025 inch. Hệ thống ra lệnh bằng giọng nói. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto kết nối không dây. Hệ thống sạc không dây cho điện thoại thông minh. Dàn âm thanh Bose 8 loa chế độ đọc biển báo tốc độ cung đường, chìa khóa kỹ thuật số, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm từ phía sau, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc giúp xe di chuyển đúng làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước. Cảnh báo mở cửa rời xe an toàn nếu phát hiện xe phía sau đang tiến lại gần có thể gây ra tai nạn. Hệ thống sẽ cảnh báo để hành khách có thể thao tác mở cửa xe an toàn hơn. Chìa khóa kỹ thuật số cho phép khóa cửa khởi động xe thông qua điện thoại Android hoặc thẻ từ. Thứ nhất, thiết kế này khiến chiếc xe hiện tại hơn bất kỳ đối thủ nào cùng phân khúc. Thậm chí, nội thất Hyundai Elantra 2021 về Việt Nam còn có xu hướng cải tiền gần giống với các mẫu xe Audi sang trọng. Hàn Quốc có giá bán khởi điểm từ 22,41 triệu quân, nếu quy về tiền Việt sẽ tương ứng từ 430 triệu đồng. Ngoại thất xe Hyundai Elantra 2022, cá tính thời thượng. Nhìn tổng thể, Elantra 2022 trông cá tính và thời thượng hơn hẳn bản tiền nhiệm, với kiểu dáng cúp 4 cửa tương tự đàn anh Sonata. Kết luận, nếu như ở lần ra mắt bản facelift trước đó, Hyundai Elantra nhận được khá nhiều những phản ứng trái chiều từ khách hàng, thì sang thế hệ thứ 7, Elantra 2022 đã có màn thay đổi ngoạn mục với nhiều những tiện nghi và bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người từ các diễn đàn và mạng xã hội. Theo công bố và dự kiến từ nhà sản xuất, Hyundai thành công sẽ cho ra mắt mẫu xe Elantra 2022 tại thị trường Việt Nam vào khoảng đầu quý 1 năm 2022 này, với giá dự kiến từ 600 triệu đến 730 triệu tùy từng phiên bản. Hãy chờ sự ra mắt đột phá từ mẫu xe sedan hạng C Elantra 2022 này. Mọi người thấy sao về chiếc xe Hyundai Elantra 2022 này? Hãy cho ý kiến và bình luận dưới video này. Và đừng quên, hãy bấm đăng ký kênh like để nhận nhiều những thông tin về các mẫu xe hot nhất thị trường.